dạ. mời bạn trai dạ em chào anh quỳnh linh chào chị hồng vân chào em và chào bạn gái bên kia em tên là tô cẩm hiệp dạ. em nhiêu tuổi rồi à, hiệp dạ hiện tại là em 32 à, em quê là ở bạc liêu hiện đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh hiện tại là em đang kinh doanh tên tên là gì tô cẩm hiệp tô cẩm hiệp hả dạ tưởng nó tô cẩm hồng như, tô cẩm hiệp tô cẩm hiệp nha ừ. cẩm nha tô cẩm hiệp 32 tuổi làm nghề kinh doanh còn em Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, à, Xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia à. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu à, Trong giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89 Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ à. Tức là em là y tá À, bác... em học y sĩ À, học y sĩ Tức đó, là thua bác sĩ một, một cấp một, thôi đó Dạ, đúng không? rồi ạ Em à, trai là kinh mà... doanh cái gì vậy? Ừ, dạ. đúng rồi đó, đang tính hỏi Hiện nha, tại là em đang kinh doanh, uh, kinh doanh bên nhà nghỉ à. Nhà nghỉ hả? Dạ Vậy khỏe rồi <laughs> cho có chú nghĩ em rồi. ơi em em chút xíu cho anh linh số điện thoại nha dạ nhà dạ. nghỉ ở đâu vậy <laughs> dạ ở gần bến xe miền tây anh bến xe miền tây anh hay đi về miền tây lắm dạ. hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ nghỉ bữa dạ được anh vậy là hai bạn này á linh mà Hả? nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả linh á đúng rồi đơn giản thôi dạ nó cũng gần á cô gần mà lại dạ. đơn giản nữa không phải Như đi công là hẹn nhau cỏ. ở nhà nghỉ dạ, ủa không cần sao, đi công ta nghĩ kỳ quá nó không có nhà nghỉ là là nhà của anh mà đúng không em em nói à, cho anh linh với lại à, mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi à, ưu điểm của em là hòa đồng à, có trách nhiệm với công việc với gia đình à, khuyết điểm của em là hơi chỉ tính xíu chung em mà hơi bày hài quá thì em hơi khó chịu thì bởi vì em là y sĩ mà đó là cái tính chất nghề nghiệp dạ. cần phải sạch sẽ và kỹ kỹ tính gọn gàng ừ. đúng không dạ bạn trai ơi dạ còn bạn thì sao dạ em là vui vẻ hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều <laughs> nói nhiều hả nói nhiều hả nói nhiều đến dạ. mức nào giống như là chuyện nào vui thì em nói tới tới tới hoài không vậy vui mà có gì đâu vui mà có lầy không anh cũng có hơi xui em <laughs> hai bạn nói về tình trường của mình đi dạ em thì uh, trải qua một mối tình kéo dài được hai năm mấy tại vì uh, hai người đi chung một đoạn đường á ừ. mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp ừ. nên phải dừng lại dừng lại dạ. bao lâu rồi em dạ khoảng một năm rưỡi rồi một năm rưỡi dạ. ừ. bạn trai sao nè dạ em cũng ờ, trải qua một mối tình là nó kéo dài bao lâu dạ, cái quan mối... hệ nó kháng khích tới cỡ nào dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị ủa tức là tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả dạ là 9 tháng sau đó chia tay dạ của em em là mối tình hay là lấy nhau rồi dạ lấy nhau rồi trời đất ơi lấy rồi hả dạ em đã ly dị ly dị chưa ly dị rồi có giấy tờ không dạ có rồi nãy em tưởng đâu là mối tình có cháu nào chưa dạ chưa quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à, chứ? tụi em thì quen nhau chỉ ờ, trong vòng có 3 tháng à trời ơi rồi lấy nhau rồi chín tháng sau bỏ dạ tại vì ờ, không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên ờ, thành phố này sống ừ ta kêu em thì về quê lập nghiệp em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây à em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không dạ em có e ngại về cái chuyện đó không dạ không chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi em ờ, có điểm mạnh điểm yếu gì không điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn ừ. à, kinh doanh có tính cầu tiến à tính cầu tiến là tốt nhất đó nha dạ. nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp mình lo cho gia đình ha dạ, đúng rồi bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả hiệp bạn nữ cao cho một m năm mươi lăm biết nấu ăn gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi <laughs> cái hình mẫu lý tưởng của em em đặt à, kỳ vọng gì ở cái em người bạn thích trai cái người bạn ờ, bề ngoài có nét ờ, thư sinh xíu biết chăm sóc quan tâm không phải là người vô tâm là được à. À, phải biết nhậu phải biết nhậu ô phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? <laughs> em ờ. không biết nhậu không biết nhậu hả vậy ờ, không biết mà tập nhậu được không không nói chung là không biết nhậu được cũng không phải mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi vậy đó hả tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu dạ. hay là phải đi nhậu với người khác dạ không à, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu lượng rượu rất là cao à. À, sợ về làm ghẻ được trời đất ơi người ta đi kiếm chồng ta mong rằng chồng không có nhậu tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu biết nhậu nhưng mà phải nhậu có ờ, lúc chứ không phải là Trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu, nhậu. Rồi từ <laughs> từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi dạ đổi à. nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em thì đó xì xào vậy thôi rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa ừ. vậy đâu có đâu <laughs> thôi thì coi coi bên coi đàn trai đáp ứng được nhu cầu của em hay không dạ. quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? <laughs> Ủa Linh ơi Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à Vậy giá, hả? Dạ, giá nhiêu phòng cưng? <laughs> Trời anh là ở miễn phí Trời ơi thấy chưa Chút đi cái, gì cái, cái giá miễn phí liền Dạ, dạ. Đó bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh đưa Linh Đưa cho đó. anh Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút Đúng không? Cho tôi ngó bên đàn trai Ngó đi ngó đi ừ. Thì gì? Nãy giờ dạ. khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn à, nói chung là nhậu thì em không biết còn như là vô tâm thì không có vô tâm Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi Thì nó rất là lo làm ăn Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm Bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi Rồi Trời nó ơi. làm quảng cáo này kia Nhà cửa thì có ở dưới quê á nhà cửa khang trang ở dưới quê là Ôi, cũng cảm được ơn rồi thuê nhiều. cái nhà làm nhà nghỉ <laughs> đúng không dạ vậy cũng tốt rồi đó quan trọng là nỗ lực của mình thôi rồi. dạ em em đi, em đi với cô ruột của em em chào anh quyền linh chào, chào chị hồng vân em chào bên nhà trai à, chào à, cháu trai cô thấy à, chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau dạ xin anh rồi cảm ơn nhà gái cảm ơn nhà gái thôi giờ à, hồng hồng vân ơi hồng vân ơi ơi giờ bà mối hồng vân mở rào đi nha trời ơi linh thiệt là mềm mại đó mở rào thôi bắt đầu đi cẩm hiệp dạ chào anh anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa dạ rồi cảm ơn anh à, cảm ơn. đâu bây giờ em mở từ từ quà ra là em tặng cái gì hiệp chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không dạ em dễ tính lắm chị nó thơm là được hả vậy á <laughs> dạ anh tặng cho anh nước hoa gucci à chị à dạ, gucci rồi, đúng rồi ha dạ rồi dạ em cũng rồi bây giờ tới đưa cho ờ. hiệp hiệp mở quà ra à đây là cái lò handmade em tự làm ha nó dạ. liên quan tới nghề nghiệp của em luôn okay. với tặng anh cuốn sách em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi à, anh cảm ơn anh có thể mở ra hành trái tim à, hành trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó mà Mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không dạ là dạ. tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó để tô lên màu đỏ đừng đó, tô màu đen là được <laughs> trái tim em làm đó hả dạ tự em làm làm lâu chưa dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp tại vì em cũng ờ, không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp đó là sự chỉnh dạ. chu trước khi gặp cuộc gặp này đó dạ. chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha nhưng mà Linh Linh Linh ừ. để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống ống nhựa đó ừ. ống là... ống nước biển á ống ờ, nước biển dạ, đúng không dạ ống nước biển mấy chục năm mình mới gặp nhau đó anh về cho em chứ đó mình cảm dạ. nhận về nhau đi ừ, anh có hay về tiền giang không tại quê em ở tiền giang á Quyện nào? À, thì, à, em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở ờ, khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu ừ. Thành. Ừ. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Dạ, đúng, rồi. Dạ. Bạc Liêu thì xuống xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu ha. Dạ. Tại vì ăn hải sản không à. <laughs> em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để gì dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi Nếu mà anh với em quen nhau á Thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được hai lần Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á Thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không nếu mà tại vì từ đây nếu mà từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần chỉ có một tiếng tiếng mấy à Thì à, <laughs> em nằm giáp danh với thành phố Tân An luôn À, à. qua cây cầu là tới ờ, Vừa bên qua gần mà em dạ đúng rồi vậy đó là khoảng 45 phút là 45 phút dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm cuối năm hả à? à, anh tuổi gì anh hả anh tuổi thìn tuổi thìn hả à. em tuổi tỵ đúng không đúng rồi <laughs> vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em à. <laughs> à. Vậy em xin hát bạn gái bản uh, à, hai lúa cầu hôn Cho xin được nắm tay em ạ bằng lòng đi em bằng lòng đi em anh và em cùng thưa tia má bằng lòng đi em bằng lòng đi em anh sẽ là chàng gái chung tình nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ thôi được dạ rồi. <laughs> ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á trời bài nào gì lạ vậy trời ừ dạ em xin à, làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi có gì không hay thì em bỏ qua ha chương trình bạn muốn hẹn hò chung tay góp sức bao người nên duyên từ nam ra bắc vào trung cho dù trong nước hay là nơi xa một khi đến với chương trình Fifty chỉ một khi về là hai hôm nay em đến ghép đôi tìm cho cha mẹ một chàng gãy ngoan đã biết trời tạo duyên còn, còn đây còn đây à, còn <laughs> để rung quá rung quá hồi hộp quá dạ. phải không cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được trời ạ à. còn đây à, nợ đôi ta tạo thành xin hết rồi vâng. đó mong giờ... chàng rể hiền đó rể hiền để ngoan giờ, đó à, chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình tận đáy lòng của mình với người đối diện bắt đầu đi hiệp anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến à, về quê em và về quê anh à, chúng ta cùng đi đôi em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội yeah. Dạ. tìm hiểu nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu phải duyên phải nợ mình kết chào cha kết chào cha chào cao đúng không em dạ rồi rồi hết thời gian <laughs> phải duyên Rồi. chồng vợ ha ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó Thôi, chuẩn bị chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm chuẩn bị một hai ba hết thời gian chúc mừng rồi bây giờ đó chắc chắn rằng à, gia đình của cô gái đang xem và em hãy nói điều gì đi xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em cùng với gia đình của em bạc liêu cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó con xin phép cô là con à, cho con được quen em là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn dạ con cảm ơn <laughs> tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu nếu phải duyên phải nợ thì à, tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha chưa làm thủ tục hôn nhau coi nè nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó ông đừng có quên của nó thôi ông làm đi đó tự động đi chủ động đi nè coi nè đâu mô này anh anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai à, lần hai anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao <laughs> là chưa. phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu chưa bao giờ hôn má ai ờ à, em ơi anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai <laughs> Dạ. dễ thương lắm bây giờ hôn má em dạ, à, dạ, anh. một ừ. cô gái à, rất là thông minh nha dạ anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha